Kinh Địa Tạng Bồ Tát Buồn Nguyện Lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy một Khuyên tu thánh đạo Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong vãi diêm phù sinh tâm động niệm không chi chẳng phải là tội nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn khi gặp duyên sự báo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. những hạng người trên đó như kẻ mang đá lặng đi trong bùn này, càng nặng thêm lần, càng khôn đốn thêm lần, chân đạp những nước sâu. Những hạng người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bớt cho, hoặc là đội dùng hết cả vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng người ấy làm cho mạnh chân lên. Đến khi ra khỏi nếu khi ra khỏi bùn này, đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy đừng có đi vào đó nữa. Bánh Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác, bắt đầu từ máy muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mang chung, thời cha mẹ cùng hàng thân quyến, lên tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Hoặc treo khăn động và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung hoặc là ở nơi vốn thức nghe biết cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo đáng lẽ người đó phải bị đoạn vào ác đạo song nhờ hàng thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tội ác của người đó cũng thảy đều tiêu sạch Ngại sau ngại sau khi người đã chết có thể trong 49 ngày vì người đó mà làm nhiều việc phước lành thời có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo được sanh đến cõi trời hoặc sanh trong loài người hưởng đến nhiều sự rất vui sướng và kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Bởi vì có trên đây nên nay con đối chức Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tám bộ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong các thiên phù đề. Ngày năm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảnh muốn chi lợi ích trên cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu lặng hơn thôi. Giả sử người chết đó ở đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị đi lúc lâm chung, hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lưới ung lị, phải đối biện, chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người chết kia lúc sanh tiền chưa từng đăng chưa từng làm được chút phước lành nào, thời cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa và ác đạo, hàng thân thuộc đỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, việc lương thực đã ba ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân, vẫn gặp kể nâng cận lại đòi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ lặng lè thêm. Đánh Đức Thế Tôn còn xem chết những chúng sanh trong các chương phù đề, ở nơi dân giáo pháp của Phật nếu có thể làm việc phước lành, cho đến chừng bằng mảy lông dãi tóc, một cát, một mảy bụi nhỏ, và tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Hai, trường gia bạch hỏi, Lúc này điện Tạng Bồ Tát nói lời đó vừa xong, trong các hội có một vị trường giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả phất xanh hiện thân trường giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính và bạch hỏi ngài địa tạng ngũ tát rằng Thưa đại sĩ, trong ngõ riêng phù đề có chúng sanh nào lúc lâm chung hàng quyến thuộc hoặc cái lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường làm những việc phước lành thời người chết đó có đặc lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng và kẻ còn người mất đều được lợi ngài địa tạng bồ tát đáp rằng lạy ông Trần giả, này ta vì tất cả những chúng sanh ở hiện tại này và vị và về vị lai sau, lương lời oai thần của Đức Phật mà nói được về việc đó. lạy ông trường già, tất cả những chúng sanh ở hiện tại và vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Bích Di Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam, người nữ nào, lúc sanh tiền không tu tạo phước lành, mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người lành mạng chung, hàm quyến thuộc hoặc cái lớn người nhỏ, vì người chết đó mà tu tạo phúc lợi, làm tất cả việc về thánh đạo. Thời trong 7 phần công đức, người chết nhờ đặng một phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện no tu tạo đó. Bởi vì cớ chân đây nên những người thiện nam, thiện nữ ở hiện tại và vị nay nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành. Thời đặng hưởng chọn phần công đức, còn quỷ dữ vô thường kia không nhận mà đến. Thần hồn vô vàn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước Trong khoảng 49 ngày, những người như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, một nữa là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Nếu là người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi,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 Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cúng tăng, thời trong bảy phần công đức, người chất hưởng được một phần. Lại ông trưởng giả vì thế lên những chúng sanh trong mỗi chuyên phù đề, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, trí tâm cầu khẩn. Thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc này địa tạng Bồ pháp nói lời này xong, tại cung giới đo lợi có số nghìn nước la do tha quỷ thần cõi riêng phù đề, đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng, vương lời dạy làm lễ mà lui ra. 怎么的说好？